mới xin chào mọi người Mong mọi người đã đến với channel của mình Mình là Mỹ Lấy Video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến bản Chúng tôi mình sẽ xuất bản nhật bản Thì trước khi bắt đầu video mình mong các bạn để lại cho mình một like Một là bị cánh đồng của mình nhé Và là quyền các cái chúng mình bạn để nhận thông báo với những khi mình làm video này nhé Thì trong video lần trước thì mình có Bây giờ mình thì câu như thế này và có một cái trạm thể ở phía trên này thì đó là nhé đặc đi tại chuyện rô cùng anh cũng thằng mở rồi rồi đảo rồi được hào án hào án thì bây giờ team anh sẽ đi sáng phía bên thế để à, để xem chúng nó lượng chưa để lại này của nó để làm um, làm cái nón rô để giúp mình thời gian được à vừa có rồi nắng cái đuổi không ui vừa cho nắng cái rồi đấy mình phải bao nhiêu lần đấy ra mình sẽ đi vào ở cái chỗ này mình sẽ lại một ít để lại nữa làm một cái chuông cho phải bé vô nhỉ thì hôm nay mình sẽ dừng xây một à, cái ngôi nhanh cho bé rô luôn uhm. hai cả đổi ra mình ta chưa đủ lâu, bao nhiêu là à. nay lại nói thôi mày qua này đấy mày lo đó bụng lo chỉ là bộ đây đây đây nữa đây ừ, ta bây giờ mình sẽ chạy nón ra 난도가 내가 들수 있는 애. 야, 말하기 전에 잊지 않아. Ra. Rồi bán chị tao, ẩm chị tao lâu nay, Đấy, mình là chị tao một cái mãi mãi ru à, chứ mày nón ru à Ra cái nọn đấy Đấy, thì đeo ra cho mình sẽ có hiệu ở trên được luôn nhỉ Ở trên được vĩnh viễn luôn Ừm mình sẽ đợi cả trong khi đợi đợi cả nướng thì mình sẽ đi tham nha khó để lại một ít nguyên liệu để chuẩn bị à, sấy cái chỗ cái à, núi ru nhỉ uhm. hôm nay mình sẽ canh cái là nhiều canh nhiều kỹ nữa chứ xe tất à, cả các loại gỗ đi luôn nhé rồi ui tính là con cứ nhiều này nghe ui hmm. nào cái nữa lại hmm. đó chẳng nghe mình sẽ dạ nhé có ít, bụt nhồi là chi đẹp này nhưng mà không có nữa bụt nhồi rồi hai cậu bình thường màu vàng này ý bình thường màu vàng để ta làm cái quyển màu vàng luôn cái chỗ này của mình rất là nhiều bình thường màu vàng vì phải nói nhiều phải không nói hết ừ. thì ở đây, đây, đây, rất là nhiều đấy ta cái này đúng nhỉ ừ. đã sáng tạo mình nhưng mà trong danh lang có nó là đề các bạn nhưng bạn danh lang được rồi được hồng dương mình cũng to thì người bạn là này các bạn ừ. mình nhìn phía sáng nay như cái mũ này mà thì nó thực sự cầu chữ à. đi vào và làm một ít bột nhôm như thế này ngay như bột nhôm nữa này nè chữ ý rồi rồi rồi bây giờ thì bây giờ đổi ra à anh à, à, um, lòng nữa chứ anh em ui ít lắm nó hay ở đây thì nên là nó mới sử dụng lại được hmm. bán ăn thật con gian dạo lắm chứ mà phải cần chân dạo nữa hmm kiểu gì chúng ta à chắc là đủ đấy bây giờ thì mình sẽ đi vào ngôi nhà ngôi nhà ờ phi, ngôi nhà chính của mình ngày nay để thấy một ít cảnh phía trong lại nữa nhỉ đấy đây và lại một ít cảnh nữa nghe đủ ta đủ chưa ra hẹn gặp lại các bạn trong mấy lại cái chụp ảnh này 2000 years later. Này bây giờ mình à đứa hẹn review thì ta ngoài đây rồi. Thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu xây dựng nhỉ. Mình sẽ đặt đầu tiên là lên một cột trụ cả mail. Đấy. Mình sẽ đặt như thế này để à nhưng cho nó cũng đẹp này bắt đầu ta vào nó chứ đấy rồi hắn chạy ra mình hắn chạy chứ đấy đây. Đây. Ở đấy có hai con trùn thế mà ở đấy là có mấy bé rô thôi sẵn mà làm được một làm được ui tiếp tiếp đừng ê đừng vượt ngục đừng vượt ngục rồi đừng vượt ngục anh vượt vô Anh chừng nghe lời Rồi đúng Rồi đúng Tiêu Chọn mày lẹ lấy ra đã Nó cột nữa à, bây giờ thì lại cạnh vào ban thế này rồi nhìn rất là dai cảm nhìn rất là khá là đẹp Chị ra Ừm, mình tổng thả rồi cái mau này lạnh nữa mình Ui, cái mau này lạnh nữa mình sẽ năm cả sĩ binh được thiết bị trên này thì năm đó để xuống này nhưng một nhưng mà sẽ sử dụng cái bên này nhé vì trong này vì nè đang đánh khóc biết đấy ừ đây cái mẹ, bị ngủ được lại đâu ta đấy mặt cảnh ba vào này ba phi thằng ngay rồi sẽ dừng thánh ừ. Các bạn chạy tà ra nào, bạn chạy tà, bạn chạy tà đấy chạy ra một ít bị lỗ ngay thì khi đó thì mình sẽ đặt một ít đen long để tránh những cái cầu này ui mình quên con cá vỏ chắc ừ nó thích cá vỏ sao nhỉ mình để thị này cái gì rồi bây giờ thì cài vội động gỗ con là thứ này thôi Đấy. Ui. rồi tệ rồi rồi mình quên con lam ui ừ. đi vào chứ đi vào chỗ này rồi mình sẽ làm khoảng tầm một đầu thôi Đấy. cái đó đây phải cào bộ nát bỏ rồi rồi con thả cô nói đấy đấy chịu lại nữa chứ rồi ừm, ừm, giờ thì đặt đặt phiền đổ việc lớn việc đến nay để cạnh trên mặt spawn này đến nay spawn đến nay thì nó ra tất cả đóng này này à này là lô của mình gì thứ hai mặt này này bởi lo bơi dữ hơn lạnh đi phải nọn xịt bây giờ hôm nay mình quýnh làm à, đèn long anh ra ra thôi mình sẽ lặp lại này nhé làm cái này đi ừ, để, bây giờ thì bạn sẽ thẳng đấy mình sẽ tạo một ít slab bên này một ít tương là luôn một ít cửa sập nữa sập không dùng cửa sập này cửa sập của bên Sam nè ui rướng đâu khả là nhiều ơi mà chết đi làm một cái rướng bò những đâu không cần thiết ta đã ừ, Hmm, đóng nhạc cứ xong rồi giờ thì mình sẽ làm một cái thẳng được ở chỗ này nhé đấy mình sẽ quay vào phía trong này rồi công nhân sẽ đấy. rồi Hmm. ra thì đặt mình cãi chính là đến đây thêm cột cột trái nữa cho nó chắc chắn cài xuống đấy thôi như vậy anh, sẽ đào một cái hậu chỗ này bây giờ đặt đã đến phim nổ ba đấy Ui. Đấy trên này đấy Ừ, ở chỗ này đặt một sạch nữa chỗ này nọ vì chỗ này cái này nó chảy được này nữa rồi đặt cái này cho ta đi nhưng nó đóng giọng khả nữa đấy cái chỗ đó nữa nào ăn khá là nhiều từ sập đến nãy, rồi thế ra rồi ừ, chỗ này này đấy đấy đấy đấy đấy rồi à, thế này thì nữ nó khỏi chán rồi mình sẽ bắt đầu uống cái này à đợi rồi nãy giờ quý mình phải ăn bây giờ thì tạm ngủ một cái phía ngoài này là nhỉ cứ thứ đến để em bắt sấy tiếp đọc con này thôi đấy ui ui cái chỗ này là mình sẽ nghe thường Mỹ thấy là chơi coi Này chúng ta sẵn tặng rồi Vậy ở đây nó có gì riêng ta Tại sao như vậy? Này được Đây, được bắt đầu sẽ bắt đầu cùng này nè Ừ, anh em cảm ơn hồi được đại sau rồi ui giời ơi rồi. theo tôi đồng đã xuống được cái này chạy chạy chạy chạy chạy xuống thì lại này đấy đấy đi trống khá đẹp lắm luôn

công an này rồi kiểu phải đi chúng ta à quên, hai mình nói sẽ một cái bên nữa chỉ thế này nữa ông xuống chảy xuống cái hô này nữa nhỉ rồi người cá như là được rồi cái đâu không ăn thịt vào trong này đấy vậy hmm để mất ít khẩu nữa rồi đây là anh sẽ xây dựng đây từ này này cùng được với ở chỗ này rồi các cái bao này là cái một cực đấy bao áo tam ở ba nhưng mai nhưng mà nó cộng ở ờ, cái tổ dừa này giá trên đề là 6 và như thế này đề 5 năm cầu vênh đấy bây giờ như thế này được chứ nào được đấy Ui. này nữa bây giờ sẽ bắt đầu mở rộng bên này này a là màu à, màu à, là màu cái ba là một nữa giờ thì làm ở rồng hả bao nhiêu tuy thích nhỉ nhưng lần thì nhỏ nó phải rồng hơn cả cầu hai anh em mình làm sai sai bọn nào đó như chiều này thì ngon đúng rồi phải hạ xuống cái này hạ block đúng vì làm sai nó phải lên đa lại cái khu phía trên kia rồi và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn khi mình đa xong cái chỗ này và làm văn ngay chỗ sống nữa nhé 2000 years later. Đấy thì mình xài xong thôi Mình thấy mình được cùng mình nhìn um, khá giống con vịt lớn thì bây giờ thì mình bị nổi con này mình hiện nay của mình thành con vịt lớn nhỉ nâng cao bạn ấy ไม่ได้เลยตรงไหนเรานำสารแน่เราได้สองสองอืม nhầm chỉ năm đi cái rồi để cái chỗ này thì ừ. thịt này xuống lại một tí thì thấy bị cao quá à rồi này rồi đấy còn một thịt nữa thôi ra xong cái động này nữa là xong ngay Năm nay sẽ cho các bạn tại danh quả của mình với lan sóng quả con vịt này nhé Two thousand years later. Đấy thì mình là xài xong. Ôi trời ơi! Rồi thì mình à, thì mình biến vào các sóng lên đi các bạn thông cảm nhỉ. Hôm nay đi làm sóng này. rồi thì cảm ơn anh em đã thêm mình sẽ cố gắng sửa lại những nguyên nhân xảy video dính lắm thứ tôi muốn bay ấy Ui dồi ôi, thế này chẳng ơi Thôi thì cảm ơn anh hai tập thì mình sẽ cố gắng sử dụng này là sao Thì bây giờ thì mình sẽ giải thoát máy bé rô này lắm thôi Đi ra đi Ngươi là được từ đó rồi đấy thế là xong rồi ừ, con con đặt một ít đủ cái chỗ này nhắm một ít cái độ chỗ này nữa đánh tôi ngọn một sư bóng của anh cái này ra đây là video ok các bạn thì cảm ơn các bạn đã xem video này để các bạn chi tiết video này để lại cho mình một like một lại kênh của mình nhé quan hệ của nhân ba cả chúng thông bạn để nhắn thông bạn mới nhất khi mình nhắn video mọi người Xin cảm ơn các bạn đã xem những video này nha nha và bạn đã click sau bye bye bye bye